chiều tà lỡ chuyến sang ngang câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên kìa nàng để ý nhìn xem ông chài đầu bà ké thuyền ái ân tóc cụ bạc như cước da cụ đỏ như bổ quân hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên tưởng đâu lạc chung đào nguyên nhưng hương kỳ ngộ Thank you.